Và mở đầu cho phần tin tức ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi tới quý vị một thông tin mang tính cảnh báo. Ước tính đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có một người tử vong do tình trạng kháng thuốc kháng vi sinh vật. Con số cao hơn nhiều so với tử vong do ung thư hiện nay. Đây là số liệu do đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố. Tại Việt Nam thì tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cũng đang rất cao, xuất phát từ việc là tự ý sử dụng thuốc kháng sinh của người dân ở nông thôn là lên tới 91%, còn ở thành thị cũng lên tới 88%. Và tình trạng kháng thuốc kháng sinh thì không phải là nỗi lo của riêng Việt Nam chúng ta mà là vấn đề chung của cả thế giới. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem những hình ảnh sau đây để thấy rõ hơn mối nguy mà kháng thuốc kháng sinh đang gây ra cho sức khỏe của con người. Em bé này đang đấu tranh giành sự sống sau một ca phẫu thuật. Bác sĩ kê thuốc kháng sinh cho bé, nhưng không hiệu quả tình trạng kháng thuốc kháng sinh không phải hiếm gặp tại Thái Lan. Bởi đây là loại thuốc khá rẻ và có thể mua mà không cần kê đơn, nên nhiều bệnh nhân đã lạm dụng trong nhiều năm trời, dẫn đến tình trạng vi khuẩn dần kháng thuốc. Tình trạng kháng thuốc kháng sinh là rất nguy hiểm. Ngay một ca phẫu thuật cũng có thể đe dọa đến tính mạng. Nếu ta cần thuốc kháng sinh để chống viêm nhiễm trong phẫu thuật mà bệnh nhân lại kháng thuốc thì sẽ thế nào? Câu chuyện tại Thái Lan chỉ là một ví dụ nhỏ về tình trạng kháng thuốc kháng sinh trên thế giới. Ước tính mỗi năm có 700.000 ca tử vong do nguyên nhân này. Nhận thức của người dân trên thế giới về việc sử dụng thuốc kháng sinh còn khá thấp. Nhiều người cho rằng hệ viêm nhiễm cứ dùng thuốc kháng sinh là khỏi, dẫn đến việc sử dụng thuốc tràn lan ngay cả khi không cần thiết. Bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh tùy ý. Người nông dân cũng sử dụng tràn lan thuốc kháng sinh trong chăn nuôi. Hiện trên thế giới, việc sử dụng thuốc kháng sinh trong nông nghiệp đã tăng lên con số báo động 50%. Tồn dư kháng sinh trong cơ thể động vật, từ đó được truyền vào cơ thể người tiêu dùng. Để đối phó với tình trạng này, 193 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của Liên Hợp Quốc mới đây đã đưa ra cam kết thắt chặt quản lý thuốc kháng sinh, cũng như tăng cường tuyên truyền về cách sử dụng kháng sinh hiệu quả song song với công tác nghiên cứu.